Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Thế giới này vẫn còn đầy rẫy những điều bất ngờ mà chúng ta không thể tưởng tượng hết được Những thành phố ma không phải chỉ có ở trong phim mà vẫn đang tồn tại bên ngoài đời thực Trên thế giới có không ít những thành phố một thời hưng thịnh đã bị bỏ hoang và ẩn sau đó là vô vàn những câu chuyện thú vị mỗi thành phố đều có câu chuyện của riêng mình. Trong video ngày hôm nay,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 thành phố ma lớn nhất thế giới. Quận Kambasi thuộc thành phố Ordos, khu tự trị nội mông phía Bắc Trung Quốc. Sự thịnh vượng của Ordos đến từ trữ lượng năng lượng và tài nguyên khoáng sản dồi dào. Ordos chiếm đến 1 phần 6 trữ lượng than, 1 phần 3 trữ lượng khí đốt tự nhiên và một nửa trữ lượng đất hiếm và cao lanh của Trung Quốc. Năm 2009, chính quyền Nội Mông tuyên bố Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Nội Mông có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Trung Quốc và Ordos có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Nội Mông. Quận Kambasi được quy hoạch trên vị trí của một ngôi làng cũ. 3 năm sau khi xây dựng, chính quyền thành phố Ordos đã chuyển các cơ quan, trường học và bệnh viện lớn đến Kambasi. việc xây dựng một trung tâm đô thị mới ở Kambasi, đạt đỉnh vào năm 2009. Chính phủ Trung ương Trung Quốc bơm 4.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 610 tỷ đô la Mỹ, vào nền kinh tế của đất nước sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Gói cứu trợ khiến cho giá than tăng vọt và thúc đẩy thị trường bất động sản sôi động ở Ordos. Giá nhà tại Kambasi tăng vọt lên mức 8.000 nhân dân tệ trên một mét vuông. Tuy nhiên, khi bong bóng bất động sản vỡ, giá mỗi mét vuông chỉ còn từ 3.000 đến 5.000 nhân dân tệ. Quan chức và cư dân cũng tiếp tục sống ở thành phố cũ và chỉ di chuyển đến thành phố mới bằng xe hơi. Nhiều người phản ánh rằng Kamasi thiếu các tiện nghi như siêu thị, cửa hàng quần áo, bách hóa và các cửa hàng tiện lợi. Kết quả là trong những năm đầu, chỉ có chưa tới 30.000 người dân sinh sống ở đây. Ngoài những người dọn dẹp đường phố, những con đường hầu như trống rỗng và các tòa nhà dân cư hoàn toàn không có ánh đèn vào ban đêm. Cùng với đó, ngành than bắt đầu thu hẹp vào năm 2009, giáng một đòn mạnh vào nền công nghiệp của thành phố Ordos. Chính quyền thành phố gặp khó khăn trong việc tiếp tục hỗ trợ các dự án phát triển. Nhiều tòa nhà tại Kambasi bị bỏ hoang, khiến cả quận trông giống như một thành phố mà. Tạp chí Time còn từng mỉa mai Cambashi là một thành phố mới của Trung Quốc có tất cả trừ con người. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với Asgabat thuộc Turkmenistan, nổi tiếng với các tòa nhà bằng đá cẩm thạch. Turkmenistan là một quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Sabamurat Nizazov đã lên kế hoạch tạo ra một kỷ nguyên vàng của Turkmenistan vào năm 1991 với việc xây dựng Agabat. Ông đã cho dựng lên những tòa nhà phá vỡ kỷ lục và muốn biến Agabat thành thành phố có nhiều tòa nhà bằng đá cẩm thạch nhất thế giới. Trên thực tế, thành phố rộng 4,5 triệu mét vuông, có đến 543 tòa nhà được làm từ vật liệu xa xỉ này. Ashgabat có vòng đu quay lớn nhất thế giới. Hiện tại, nơi này đã trở thành một thành phố mà vì văn hóa biệt lập của đất nước. Turkmenistan là một trong những quốc gia có ít du khách ghé thăm nhất trên thế giới. Và bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với Thiên Đô Thành của Trung Quốc. Những khu đô thị được thiết kế cho hàng chục nghìn dân bị bỏ hoang như Thiên Đô Thành chính là hệ quả của bong bóng bất động sản khổng lồ tại Trung Quốc. Khu đô thị Thiên Đô Thành gần với thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nổi tiếng với công trình nhái thành phố Paris của Pháp. Công trình nổi bật nhất là tháp Eiffel, phiên bản mô phỏng cao 108 m, bằng 1 phần 3 chiều cao tháp thật tại Pháp. Không chỉ Pháp, những công trình kiến trúc mang phong cách một số nước phương Tây khác như Italia, Đức, Anh cũng có mặt tại đây. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với đảo Hashima của Nhật Bản. Hashima là một hòn đảo nhỏ với diện tích khoảng 6 hecta ở ngoài khơi Nagasaki, Nhật Bản. Mặc dù diện tích nhỏ hẹp, nhưng hòn đảo có tầm quan trọng rất lớn. Đây là một trung tâm khai thác than của Nhật Bản trong gần một thế kỷ. Hòn đảo này nằm trên một vỉa than, kéo sâu tới đáy đại dương. Khi những mỏ than được khai thác, tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đã mua lại Hashima từ những người dân vào năm 1890. Đó cũng là lúc thời hoàng kim của đảo Hashima bắt đầu. Vì cách Nagasaki khoảng 28,8 km, nên Mitsubishi đã bỏ tiền để xây dựng nhà cửa trên đảo cho công nhân sinh sống, thay vì thuê nhà lại mỗi ngày. Những căn nhà bê tông đua nhau mọc lên cùng thời điểm, nhưng không gian trống trên đảo rất ít, nên các hộ gia đình phải sống chen chúc trong những khu chung cư chật hẹp. Các dịch vụ khác như dạp chiếu phim, phòng khám, nhà hàng, quán bar đã ra đời sau đó và thành phố trở thành một cộng đồng vi mô, thị vượng. Tất cả các khu giải trí đều được nối với nhau thông qua các đường hầm dưới đất vào thời kỳ huy hoàng nhất là năm 1959. Đảo Hashima là nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới, với 5.259 cư dân trên một vỉa đá nhỏ. Trung bình có 835 người trên một hecta. Không phải tất cả mọi người sống trên đảo Hashima đều do họ lựa chọn. Trong suốt Thế chiến thứ hai, chính phủ Nhật Bản đã ép những người lao động Trung Quốc và Hàn Quốc lên đảo làm việc. 122 trong số 500 người Hàn Quốc bị bắt làm việc từ năm 1939 tới năm 1945 tại các mỏ than ở Hashima đã thiệt mạng trong thời gian giam giữ. Sau Thế chiến thứ hai, những người lao động nhận thấy cuộc sống trên đảo được cải thiện rõ rệt. Các vật dụng hiện đại đắt tiền như TV, đài và dạp chiếu phim đã được đưa lên đảo. Tuy nhiên, thời hoàng kim của Hashima cũng vô cùng ngắn ngủi. Tháng 1 năm 1974, dầu mỏ trở thành nguồn năng lượng được thế giới ưa chuộng hơn. Mitsubishi quyết định đóng cửa các mỏ than và tháng 4 năm đó, cư dân cuối cùng của đảo cũng đã lên phà trở về đất liền. Thành phố bỏ hoang tiếp theo chúng ta sẽ đến, Detroit của Mỹ. Detroit từng là công xưởng sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ trong những năm 1950-1980 với các tập đoàn lớn như Dries, Ford, General Motors. Với chi phí sinh hoạt thấp, lương công nhân cao, Detroit đã nhanh chóng thu hút được lao động từ khắp nơi tới. Bên cạnh đó, các cao ốc trung tâm giải trí cũng mọc lên như nấm. Tuy nhiên, tới năm 2005, sự xuất hiện các hãng xe hơi nước ngoài tại Mỹ cũng đã khiến cho ngành công nghiệp then chốt tại Detroit bị ảnh hưởng. Tình trạng ngoại ô hóa cũng góp phần vào sự tàn phá của thành phố các cư dân ở đây lần lượt chuyển tới những miền đất hứa mới. Bên cạnh đó, do nhu cầu sản xuất những phương tiện vận tải lớn hơn, các hãng sản xuất xe hơi cũng buộc phải rời khỏi thành phố Detroit ra những vùng ngoại ô rộng rãi hơn để phát triển công việc làm ăn của mình. Detroit bắt đầu bị bỏ hoang. Những ông chủ các cao ốc đành để bất động sản của mình đóng băng – khi không thể bán hoặc cho thuê chúng. Một số người lại cố gắng tái sinh hoặc tu sửa lại các tòa nhà như biến dạp hát thành dạp chiếu phim. Tuy nhiên, các khách sạn, dạp hát, văn phòng vẫn nằm trong tình trạng đắp chiếu vì không có khách hàng. Và thành phố cuối cùng chúng ta sẽ đến ngày hôm nay, Varosa của Sip. Tọa lạc tại phía bắc của đảo Sip, ở địa Trung Hải, thị trấn Varosa đã bị bỏ hoang suốt 48 năm kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào năm 1974. Trước khi bị bỏ hoang, Varosa vốn là một thị trấn nghỉ dưỡng xinh đẹp, thu hút được rất đông giới nhà giàu, và những người nổi tiếng tới nghỉ ngơi. Ngay từ thập niên 1970, thị trấn nghỉ dưỡng này đã từng thu hút khoảng 700.000 khách du lịch với 25.000 cư dân sinh sống và hơn 100 khách sạn. Nhiều minh tinh của Hollywood cũng từng chọn nơi này để nghỉ dưỡng như Elizabeth Taylor, Richard Burton hay Brigitte Bardot. Tuy nhiên, vào năm 1974, ngay sau khi đảo Sip bị chia cắt, trở thành vùng Thổ Nhĩ Kỳ Sip ở phía Bắc và vùng Hy Lạp Sip ở phía Nam, thì cư dân sinh sống tại thị trấn Varosa, thành phố Fumagusta, buộc phải rời đi. Cũng kể từ đó tới nay, nơi này luôn hoang vắng không có lấy một bóng người.